bạn đã quay trở lại với channel của mình thì hôm nay mình uh, xin bình luận về uh, bóng đá các bạn thì bóng đá thì uh, mọi người đều yêu bóng đá thì uh, đương nhiên là Việt Nam thì chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta phải yêu bóng đá Việt Nam và chúng ta ủng hộ bóng đá Việt Nam nhưng mà có một điều mà thẳng thắn mà nói là để ở đây mà nếu mà các bạn nào mà yêu bóng đá mà xem nhiều bóng đá trong nước cũng như nước ngoài giải châu Âu hay là giải châu Mỹ Nam Mỹ hay là giải châu Á gì đó các bạn các bạn có nhiều cái kinh nghiệm à, cho, về bóng đá à, về cách đá cách lối đá như thế nào thì nói về cái đội tuyển Việt Nam thì của mình đó các bạn thì khi mà đá trong giải mà Đông Nam Á các bạn hay là ai ép cúp hay là si game gì các kiểu các bạn thì mình khỏi cần coi mình cũng biết một huy chương vàng hay là huy chương bạc một không nhất thì nhì đó nhưng mà cái điều này á nó đã diễn ra rất nhiều năm rồi các bạn nhiều năm nay y, y như gần y như vậy luôn cứ tới mùa là một Việt Nam cũng phải vô bán kết chung kết một nhất hai nhì xui dữ lắm mới là đồng chứ không có mà bao giờ mà mà mà gọi là bét hết á chỉ có giống như là ví dụ như Lào hay Campuchia mà tự nhiên giành được huy chương vàng hay là giành được huy chương bạc gì đó thì mới gọi là bứt phá trong bóng đá các bạn cho nên là bây giờ mà ủng hộ các bạn ờ, vui mừng ờ, coi như là ờ, thành tích thì nó thấy nó cũng bình thường thôi thì mình thấy nó cũng bình thường tại vì sao tại vì nó là như vậy rồi các bạn tới cái mùa SEA Games hay cái mùa à, nào giải mà trong Đông Nam Á thì mà đá với nhau á, là chắc chắn Việt Nam sẽ là bạn hay là bạn thôi và cái đối thủ nặng ký chính là thằng Thái Lan và thằng Thái Lan cũng y như vậy luôn các bạn thằng Thái Lan mà sử dụng như tới mùa mà vòng vòng đây thì cũng nó cũng một bạc hai vàng chứ nó không có đi dưới cho nó với mình không có thể nào mà, mà gọi là đi xa hơn nữa các bạn mà lý do tại sao các bạn bạn nào mà xem bóng đá nhiều các bạn có thể bình luận phía dưới giúp mình cái lý do tại sao cái nền bóng đá của mình à, nó lại chỉ đứng ở chỗ đó nhiều năm tháng nhiều năm nhiều giải SEA Games 35, 31 bây giờ sắp tới SEA Games 23, 31 ở bên Campuchia các bạn mình các bạn khỏi cần coi Việt Nam một nhất hai nhì luôn y như mình nói khỏi cần phải coi nhiều đó, đó là do đâu không mà được không bước ra được do cầu thủ hay là do huấn luyện viên hay là chúng ta không có ờ, cái lối đá Âu Mỹ hay lối đá châu Âu hay một cái lối đá à, Nam Mỹ gì đó để mà chúng ta đạt được cái sự bứt phá hoặc là chúng ta không có những cái cầu thủ chất lượng tốt các bạn thì cái các bạn cứ bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau nghiên cứu tại sao cái bóng đá Việt Nam nó lại đứng như vậy các bạn cho nên là cho nên là bây giờ mà nói mà à, cầu thủ nào hay hay cầu thủ nào dở giống như trước ừ cầu thủ này hay cầu thủ kia hay rồi tới cái đời sau cầu thủ nọ hay hay nọ hay hay gì cũng là nhất hay nhì thôi chứ trong trong cái trong cái khu vực đông nam á thôi à, chứ ờ, cũng không có đi đâu được xa hết cho nên là bây giờ cái đời sau đời trẻ giờ đời tới bây giờ nó cao một mét chín hai mét hay là cái gì đó cũng tới đó là dứt cái tới đó là là, là xong rồi thôi đôi khi cái nhất đó còn khó mà lấy nữa nhưng mà nhưng mà một nhất hai nhì bảo đảm với bạn CM 24 25 ở 31 32 gì tới sắp tới cũng y chang vậy thôi chứ không có khác hơn cho nên nhưng mà mình thì rất là mong muốn có một cái bước đột phá hơn nữa các bạn mình tại vì cái cái cái quan điểm của mình mà làm cái gì mà nó không một thời gian dài mà nó không có đạt được cái hiệu quả lớn đó, thì là nó sai phương án sai phương cách mình phải suy nghĩ để tìm ra cái phương án phương cách để mà có được những cái bước đột phá lớn ví dụ như các bạn làm lương 8 triệu các bạn làm lương tăng lên 10 triệu có ý nghĩa gì các bạn chỉ giúp cho bạn tí siêu thôi nó không có giúp cho bạn có một sự đột phá đột phá là phải lên ba bốn triệu thì bạn mới có đột phá được còn nếu như cái giống đó ví dụ như thằng 8 thằng 10 à, ờ, để mà các bạn có thể mà tăng trang cho mình hay là làm cái gì cho mình để mà người ta nhìn thấy mình có sự đột phá đó thì các bạn phải mất rất nhiều thời gian các bạn phải để dành cái số 2 triệu đó nhiều lên để mới, người ta mới thấy được còn ví dụ như hôm nay các bạn à, có cái món này ngày mới các bạn có được cái món kia một cái là đó món, món lớn nha các bạn là đó là sự đột phá người ta sẽ nhìn như ú ngờ liền tại sao vậy tại sao vậy đó là bằng cách nào đi ăn cướp hay là cái gì rồi sẽ đặt vô cái hỏi bự liền còn ví dụ mình làm nhiều năm tháng năm tháng mà thấy tình tạc tình tan y chang như vậy thì uh, đâu có gì đâu các bạn hoặc là à, ừ, làm năm sáu năm rồi mua được cái iPhone chẳng hạn thì cũng người ta cũng nghĩ là ừ chuyện rất là bình thường năm sáu năm rất là bình thường để dành rất là về bình thường đột phá hôm nay mua iPhone ngày mới quốc chiếc xe khác ngày mốt quốc chiếc xe hơi nó nó mới gọi là sự đột phá cho nên trong bóng đá cũng vậy các bạn bây giờ huấn luyện viên bắt khang seo huấn luyện viên gì mình thấy giờ trước giờ Việt Nam mình cũng nằm ở trong top của Đông Nam Á chứ không phải là có ông bắt khang seo thì mình mới nằm trong top không phải các bạn nào thôi xem bóng đá các bạn thấy điều đó là sự thật hay là đời à, văn quyến văn à, văn luyện công phượng gì đó các bạn đó là các bạn làm truyền thông tung hô để cho cổ vũ tinh thần của anh em chiến đấu đúng mình công nhận à, tốt nhưng chúng ta phải nhìn nhận rồi lại sao nó chỉ nằm ở chỗ đó bây giờ cái đời bây giờ bỏ công phượng ra gắn thằng khác vô gắn cái đời khác vô nha mình nói là cái đời khác chứ mình không có nói là gắn cái thằng một tệ nha có nghĩa là cái mình cũng có người giỏi nhưng mà cái giỏi đổi qua cái giỏi đó chứ không có không có một cái thằng quá trời giỏi đi mà đổi vô cái thằng giỏi nó chỉ có cái thằng giỏi đổi cho cái thằng giỏi hai cái thằng bằng nhau thì coi như là khi mà đổi như vậy á thì cái chất lượng nó cũng y chang vậy thôi các bạn dù như ông huấn luyện viên A đổi ông huấn luyện viên B mà ông huấn luyện B giỏi hơn ông huấn luyện viên A có chút xíu à thì ghê <laughs> <laughs> thì giống như nãy mình nói là lương 8 với lương 10 hết cũng y, y xì này cũng Việt Nam cũng lọt youtube thôi chứ không có chạy đâu được trừ khi nào mà ứng cái ông huấn luyện viên à, đó mà Việt Nam mình bị loại ngay khỏi vòng bảng á, thì mình mới nói là ừ ông đó quá tệ còn muốn ông qua ông lợi Việt Nam cũng nằm trong top cho nên coi dầm kia coi chi mất công các bạn coi coi thằng Lào với thằng Campuchia coi nó có vô được chung kết bán kết thì không á, thì nên coi chứ còn coi Việt Nam thì khỏi nhắm mắt là biết một vàng hai nhất một nhất hai nhị hả nhưng mà cái điều chúng ta nên mong muốn chúng ta phải đi xa hơn tiến xa hơn nữa và để tiến xa hơn nữa thì làm thế nào có phải là do đội hình không có phải là do do cầu thủ không hay là có phải là do huấn luyện viên không hay là có phải là do sân vận động không không được tốt hay không hay là do cái điều kiện gì hay là do cái gì mà không thể nào đạt được cái điều đó à, thì chúng ta phải xem lại và chúng ta đánh vô cái chỗ đó chúng ta sửa cái chỗ đó thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành tích mà mình nghĩ trong đầu á à, chiến thực à, cũng là một chuyện và chất lượng cầu thủ mới là một cái chuyện các bạn à, giống như nhà nhà nghèo học giỏi các bạn nhà nghèo vẫn học giỏi nha các bạn giỏi là do mình chứ không phải là do nghèo hay là giàu cho nên là theo mình nghĩ đó là chất lượng cầu thủ của mình nếu mà nói chưa được tốt thì không phải như nãy mà nói là tốt nhưng mà cần thằng tốt ờ, nữa tốt dữ dữ dội hơn thằng đang lương 80 triệu rồi mình phải cần một thằng lương 30 triệu đó thì mới mới, mới mạnh lên được mới mạnh lên được ừ, còn chiến thực thì mình nghĩ là những cái ông mà huấn luyện viên á mấy ông thừa biết chiến thực Âu Á Mỹ Úc Phi gì mấy ông đã biết hết rồi kể cái bèo lắm cũng vậy à, nhưng mà à, cái ông huấn luyện viên nào mà có thể cổ vũ được tinh thần của anh em là cùng nhau hợp tác một cách chặt chẽ thì mình cần cái ông huấn luyện viên đó ờ, phối hợp vô các anh em đó các anh em đó thể lực như thế nào có thể uh, phù hợp với cái lối đá nào đó thì tạo nên một cái sự kỳ tích Đúng các bạn rồi chứ nó còn bây giờ mà mình thấy cái đội quân luyện viên qua đội quân luyện viên lợi cầu thủ lớp trẻ lên lớp lớn già đi cái thời vô như công vinh hay gì đó hồi xưa à, thì cũng nhất hay nhì thôi các bạn cũng cũng nằm trong top chứ không phải là gọi là, là là tệ ở đâu hết cho nên là bây giờ mà tới rồi thì bây giờ mà cũng cũng vẫn nằm trong top thôi thì thì thật sự là quá trời dài rồi các bạn quá lâu rồi. thì chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân cái nền bóng đá mình phải tìm ra cái nguyên nhân đó đó chứ mình không có chứ còn bây giờ các bạn cứ cổ vũ uh, chương vàng đó các bạn cổ vũ uhm, rồi các bạn cũng xịu luôn các bạn không tìm được nguyên nhân vì năm sau khi game các bạn cũng lại cổ vũ tiếp đi nó, nó gì, gì dạng gì mà không nhất thì nhi không không không nằm trong top làm sao chắc chắn là nằm trong top khỏi phải lo mấy ăn cá độ nghe clip này là là cứ đặt vô là nằm trong top là là thắng thôi chứ không có gì hết cho nên là uhm, video này mình gửi cho các bạn nào mà à, đập mê bóng đá mà có nghiền bóng đá thường xuyên và coi bóng đá thường xuyên và hiểu được uh, các chiến thuật các cách lạ đà, là đá của uh, châu Âu châu Mỹ Nam Mỹ gì đó những cái lối đá hay các bạn hãy đóng góp những ý kiến uh, cho cái nền bóng đá Việt Nam để cái nền bóng đá Việt Nam có thể vươn xa hơn nữa vươn xa hơn nữa các bạn chứ còn hiện tại thì nó chỉ đứng các bạn nó chỉ ở chỗ một chỗ thôi nó chỉ ở một chỗ mà dù chúng ta đang à, lấy vi viên vàng nhưng mà nó chỉ là một chỗ nhiều năm tháng trước đó mình vẫn là như vậy chứ không phải là là mình quá dở các bạn còn cái chuyện mà nhất hay nhì thật sự cái thằng nhất cái thằng nhì giống như hồi nãy mình nói thằng 8 triệu với thằng 10 triệu hai thằng nó tương đương với nhau à, chẳng qua vì một cái điều kiện hoàn cảnh nào đó thì mày nhất tao nhì rồi năm sau mà tao nhì mày nhất thôi chứ không phải là mình nhất là mình là là là được gọi là ấy bây giờ mình dám so, bây giờ nếu mà mình nhất mà mình gọi là mình chùm á mình dám so găng với nó một lần nữa mà mình nói là trận này ta phải chắc chắn không bao giờ ai dám khẳng định điều đó nha các bạn giữa thằng nhất và thằng nhì không bao giờ dám khẳng định điều đó kể cả thằng Thái Lan nó thắng mình bây giờ nó cũng không bao giờ dám tuyên bố là lần sau tao gặp mày tao vẫn tao, vẫn thắng nữa không bao giờ nó dám tuyên bố cho nên giữa thằng nhất và thằng nhì là hai thằng đó tương đương ừ, nhưng mà vì một cái điều kiện nào đó thì bữa nay mày thắng ngày mới tao thắng là thôi đó, chứ không phải là nhất là chùm đâu cho nên là uh, ờ, mình phải hiểu được cái điều đó là gì dạ thì cảm ơn các bạn đã nghe cái video thì mình cũng hy vọng là cũng nhận được cái sự uh, quan tâm của các bạn về uh, các uh, thể thao của Việt Nam uh, để đóng góp cho cái thể thao Việt Nam có những cái hướng đi uh, tốt hơn uh, để để mà cải thiện hơn nữa cải thiện hơn nữa nhé các bạn chứ còn cái gì như gì thì nó cũng chưa có đạt được cái gì hết cả các bạn thật sự mà nói về thể lực đó, thì không phải Việt Nam mình yếu đâu các bạn Việt Nam mình cũng hết tám mét mấy tám đồ còn không nó cũng không có phải là nhỏ con những cái cầu thủ có nhỏ con như mình nên người dân mới là nhỏ con thôi còn ví dụ như thể thao thì người ta đã có sự chọn lọc có sự ấy hết cho nên là thì đó là ý kiến của mình thôi còn ví dụ như các bạn xem thường các bạn sẽ biết được cái lối đá Việt Nam như thế nào các bạn sẽ biết lối đá châu Âu như thế nào là châu Mỹ như thế nào châu Phi như thế nào tại sao họ lại mạnh như vậy tại họ bài đá hay như vậy bạn đóng góp ý kiến để xem chúng ta có thể cải thiện cái điều gì thì à, để mà chúng ta có thể phát triển hơn à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn